xin chào các bạn à, Trong video lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn Một sản phẩm mà bên công ty mình đang phân phối Đó là dòng uh, Samco Thì uh, hiện giờ trong bãi xe của mình Thì đang có hai loại Samco Đó là Samco 29 chỗ và Samco 34 chỗ à, Trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm Đó là Samco 29 chỗ à, Samco 29 chỗ là dòng xe khách à, ưa chuộng nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay bởi vì là nó có những cái tính năng ưu việt vượt trội so với lại cauti 29 chỗ và trong video sau nữa mình sẽ giới thiệu với bạn là cauti 29 chỗ à, tại sao mà cái dòng ờ, Samco 29 chỗ này nó lại được ưa chuộng như thế thì cái điểm thứ nhất chính là cái ờ, chiều dài của xe và kích thước xe à, chiều dài của xe thì hiện giờ nó đang như con 29 chỗ này thì nó dài là à, 8m2 còn à, chiều rộng của nó là khoảng 2m3 chiều cao của nó từ mặt đất lên đến đỉnh đó là 31 à, ờ, đỉnh ở đây thì là mình tính đến cái đỉnh giàn, giàn nóng ở bên trên đấy à, à, như con xăm con cao ti 29 chỗ thì quả bên uh, Chacomeco bên Hyundai thành công thì chiều dài của nó là khoảng 76 và thứ hai nữa là cái dung tích xi lanh nhiều nơi là cái ờ, Samco 29 chỗ thì sử dụng ờ, cái cao đi 29 chỗ sử dụng cơ là D4 DB à, dung tích xi lanh là 3907 thì còn uh, Samco 29 chỗ này thì dung tích xi lanh của nó thì dung tích xi lanh của nó là 5193 sử dụng động cơ là Isu à, 4HK1 à, E2NC đây mời các bạn à, xem đây là nó có ba cái ốp để ba cái hốc để đồ mỗi bên <coughs> đây là hốc để đồ sau thì hốc để đồ sau này thì nó tương đối rộng à, so với lại ờ, giống với lại bây giờ cái dòng công ty mới của bên thành công thì nó cũng làm cái vách ngăn như thế này nhưng mà cái vách ngăn của nó thì nó bé hơn so với lại dòng này rất là nhiều còn đây là ba tư chỗ à, kích thước nốt của xe là 225 90 L17 đây nốt của nó là nốt uh, Bridgestone Đấy, các bạn có nhìn thấy chữ Bridgestone xe được lắp ờ, ráp ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là nội thất trong một xe. Đây là bậc lên xuống này. nên là cửa này cửa này nói chung là nó tương đối rộng rãi bây giờ thì à, cái form của thằng cao ti 29 chỗ thì cái ghế của nó thì nó cũng sử dụng cái ghế màu đỏ như thế này đây ốp để đồ hai bên quạt Đấy. mình ngồi lên đây thì mình thấy quan sát được tương đối rộng rãi cái cửa cái kiểu ghế này thì nếu mà ai đi xe ai dùng xe khách thì chạy xe nhiều thì thấy là cái form này nó sẽ quay về cái form Samco cũ thì đợt trước bên mình bán dòng <coughs> Đô Thành thì nó cũng sử dụng form như thế này có điều là cái cái cái cái cái, cái trên này của nó thì nó cái có gối gối ôm và mở lên xuống được đấy rất là ôm đây ghế của nó là ghế điện Đấy, các bạn nhìn thấy này. này. Đấy, thì bấm nút đây thì mình có thể mở cái này lên xuống được Tay cầm Đây là kính liền đèn và và đây, đây là đèn loa này, cửa gió này đây là ăn trước này đây là quăng động cơ này đây mình sẽ ngồi vào đây để kiểm tra xem là là là, là. tương đối lỏng lãi so với lại xe công ty 29 chỗ phanh đây là quạt uh, gió điều hòa đây gió này đèn này kính này ờ, điện này đây Đấy, đầu là sạc này chỉnh uh, ga này đèn này màn uh, tắp nô này đây màn hình màn hình này thì nó có hai chức năng là tiếng Việt và tiếng Anh thì hiện giờ mình đang để chức năng là tiếng tiếng Việt là các nút điều khiển của hệ thống đầu DVD Đấy. 6 số tiến một số lùi như cao ti thì 5 à, số tiến một số lùi ngồi đây thì mình tương đối là quan sát thì tương đối thoải mái hấp điện đồ Đấy. đây cũng là hấp điện đồ nốt giờ mình sẽ nổ thử nói chung là cái dòng Samco thì mình theo mình thấy thì là, là nó gần như nó là số 1 về vận chuyển hành khách rồi còn uh, tại sao mà cái dòng ờ, dòng dòng dòng ờ, công ty 29 chỗ lại ưa chuộng bởi vì là kích thước của nó là nhỏ gọn form của nó thì cũng đẹp ví dụ là mình mua về mình chở các công ty người ta về mình người ta mua là người ta chở thì là nó sẽ linh hoạt hơn như chiếc xe này thì hiện giờ bên mình đang bán thì nó rơi vào 1 tỷ là 450 à, triệu Một cứu thương này đấy dàn nóng điều hòa này đèn này. đồng hồ này làm này đấy. rất là lộng lãi Ờ, cảm ơn các bạn đã xem video. Trong video ngày mai thì mình sẽ giới thiệu với các bạn con xe 34 chỗ.